É, Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Ngây thơ đó em hứng hở quá nên anh lo sợ Bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang Anh thẫn thờ bờ phở đôi mắt mơ. Anh đã cô đôi thay đây mạnh mẽ hơn vì anh sợ Cô đơn nói yêu má hồng mắt cong và môi mỏng Rất khó vì lo trong trái tim Em đã có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng Người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này xua lạnh hơi lên mùa đông là ngày ta xung quanh khóa lấp con tim hao người lớp cho tình yêu đong đầy thay để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là anh thì ai để anh đưa em về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế làm người yêu anh nhé baby ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ đập trở đôi mắt ngoan em ngạnh ngó sang anh thân thờ mờ phẳng đôi mắt mơ anh đã cô đôi thay đế mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nơi yêu má hồng mắt cong và môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng người yêu ơi mình anh được không từ giờ và sang nay xua lạnh đời đến mùa đông là ngày ta xung mày khóa lắm con đi theo về lúc trước tình yêu đang đây hay để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là anh thì ai để anh đưa em về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chế đời thì tình yêu là thế là người yêu em tự nhiên trái tim nằm bên trái nhảy sang bên phải phép đoán có thể tính một cộng một bằng hai anh cộng em thì bằng ba là sai nhưng tương lai nó sẽ đúng nếu như ta yêu mãi bản phím máy tính chơi nhiều cũng trai hoa đẹp đến mấy cũng có ngày tàn phai yêu xong chia tay ai cũng sợ hãi thì yêu anh trao nên em nó rất dài và rất dài anh đã cô đôi cái đê mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn Là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi đây từng cơn Là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hơn Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng Người yêu ơi yêu mình anh được không Từ giờ và sau này xua lạnh nói đêm mùa đông Là ngày ta xung vầy khóa lắm Con im hàng về lâu trong tình yêu đông đầy hay để anh chứng minh cho em thấy Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu Không là anh thì ai để anh đưa em về Là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chết Bởi vì tình yêu là thế là người yêu anh nhé bay về.